Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Ba lô đất Hiệp An Đức Trọng, diện tích 249m2, 248m2 và 238m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây và Nam. Đường ô tô 5m, cách quốc lộ 2200m, cách Đà Lạt 11 km, cách sân bay 12 km. Gần thác Bờ Gen, làng biệt thự Sài Gòn, làng Đại Dương Xanh, làng Spam, giá 15 triệu đồng một m vuông. Đất hai mặt tiền Mimosa phường 10, diện tích 2.841m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng đông và tây, đường ô tô. Cách trung tâm thành phố 12 km, cách FKP 2 km, cách quốc lộ 21 km, thế đất bằng phẳng, giá 8,5 tỷ đồng. Nhà cổ loa phường 2, diện tích 72m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng Tây Nam, đường ô tô, kết cấu, một hầm một triệt hai lầu một áp mái, 5 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, nằm trong khu dân cư yên tĩnh, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, giá 10,5 tỷ đồng. Nhà hẻm Ngô Quyền phường 6, diện tích 119m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường ô tô, kết cấu, hai hầm một trệt một lầu, 6 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Ngay bên trường Lam Sơn, gần chợ Ngô Quyền, gần bệnh viện tỉnh, cây xăng, giá 6,5 tỷ đồng.